Em à, Tiến Bia Sơn giả gỗ giả đá xin chào à, quý anh chị nhé và anh em đợt thợ Sơn ạ Hôm nay thì em chia sẻ tiếp tục à, làm giả gỗ của nhà thờ quý anh chị nhé Như quý anh chị đã thấy thì một số các nhà thờ làm đã được 3 năm rồi mà nó bị nhiều lúc một số nó bị bị bị ẩm độ ẩm nó loang thì chúng ta nên chỉnh lại và giả gỗ cột trụ quý anh chị nhé Đây toàn bộ em làm giả gỗ mấy cột đây quý anh chị dụng cụ chúng ta thì à, em à, tối quá không biết là bị ánh sáng quý chị nhé đây dụng cụ chúng ta gồm à, một non giả gỗ và một cái chổi này quý chị nhé chổi thì hai chổi em dầm cầm đi hai chổi mà chổi này làm cho nó cua thì chổi này gần hỏng rồi cho làm xong để thay loại tiếp tục dùng thôi chổi mới nhé Đấy, cho giả gỗ thì em chia sẻ cái cách pha rồi đây màu giả gỗ của chúng ta đây cột đây quý chị cột dầm kèo bà quý chị nhé màu trên đây đổ bê tông hết quý chị ạ rất mong quý chị xem đây hiểu ờ, xem xem xem thấy ờ, bổ ích thì chia sẻ video này cho nhiều người nhé cùng xem nhé đó như quý chị thì em giả gỗ và dưới chân thì giả đá nhé em tiến bia sơn giả gỗ giả đá thì em làm nhà thờ của nhà thờ quý chị ạ đây thì em đi chỉnh lại quý chị nhé một chỗ nào bị lỗi thì chúng ta nên chỉnh lại thôi như ờ, cột này nó bị chỉ một ít thôi quý chị nhé đây, toàn bộ là do bên bên thợ trước làm không tít quý chị nhé nó không tít thì mình kéo vân nó khó hơn như quý anh chị đã thấy đây ạ cái vân nó không được uh, như em chia sẻ mới như bữa trước quý anh chị em sẽ để đây nhé để em tiến uh, bia sơn dầu gỗ là đá lên làm ạ thi công ạ đó những chỗ vàng vàng nên em nên em giải quyết cho xong đi nhá cái phần mà ờ, anh em nhớ cho cái là phần mà không tít ấy, thì khó làm thi công anh em nhớ cho cái vấn đề đó vẽ vẫn nó khó hơn một số là bị ẩm thì anh em làm nghề thì phải có tâm mình làm mình thấy cái gì mà không được được đạt thì mình chỉ sửa lại thôi mất công ờ, một chút nói chung là như này mà có thể là tít vào thì tít được thì rất tốt đó nhưng anh em anh em là thấy là chỉnh sơ vòng một chút là thấy ờ, đẹp được nhé sẽ qua quay lại chỉnh cái ờ, cột trụ bên đây anh em nhìn thấy cho cái này. Cái vấn đề đây là cột trụ bên đây nó bị này, đó. Có vài cái vết ờ, nó đây chưa được. Cái này là mình kéo thôi chứ mình nó kéo vân là mình không kéo nổi này, có làm một ít bắt này. Một ít nỗi đó là cái chỗ nào chưa được thì chúng ta chỉnh lại nhé. Trời hôm nay mình ờ, em tiến tự làm tự biên tự diễn để máy đó quý anh chị thông cảm nhé không thể cầm được à? để làm nhanh cho xong thì còn về nữa anh chị Giờ cũng ờ, cách cùng nhà mấy chục cây số cơ Thì ờ, em ờ, Tiến cũng xin chia sẻ với một số anh em hỏi cái pha dầu bóng cái này thì em dùng dầu bóng 2K anh em ạ nó bóng gắng làm sao cho nó đủ đây để để đẹp cho ta cho nhà thờ này ăn tết con cháu về ăn tết nó đẹp đẽ nhé ai cũng muốn tu sửa thời điểm này này anh em mà tít được thì đúng thật sự thì quá đẹp luôn đây do là thợ không tít thợ không tít mình làm được nó xấu không được đẹp anh em nhớ được nó không có vân nhé giờ mình kệ thì gọi là kẻ màu rồi cái này anh em nhớ cho nên là em tiến bia đã chia sẻ cái cách à, pha màu rồi nhé qua bằng bằng máy đó thì mình làm số lượng này nó cùng màu cái này trước khi em cũng em cung cấp đây cung cấp thi công nhưng cái này thì mình chỉnh lại thì cũng đang mấy đó nó cũng tốn sơn nhé anh em nhớ cho cái vấn đề này mà không tí thì nó hao sơn lắm nó bị loang bị ẩm nên chúng ta nên xử lý được là quét cho nó đỡ cái nào cái này là tất, tất nhiên đẹp thì anh em nó đẹp mình không thể đẹp được làm thôi chứ còn nổ ưng ý thì không có ưng ý đâu anh em nhé làm thì nó đỡ mắt thôi chứ nổ ưng ý mà đẹp chuẩn thì không được nhìn thoáng qua thì được thấy hơn anh em mà nói không nằm mà để đẹp thì khó tí thì không thể làm cái gì mà đẹp được tí các em đến bia làm xong thì em sẽ chia sẻ đi cả hai kênh luôn nhé chia sẻ cách uh, pha chế và giả gỗ thêm cả chia sẻ trên kênh tiếng viên sơn giả gỗ đã và con đi tiếng sơn đòn anh em nào quan tâm thì hãy vào đó xem và ủng hộ nhé sơ qua nhìn nó đỡ đỡ tí rồi đó giờ thi công nhà của chị nhé cả nhà thờ rất đẹp nhưng mà không có thời gian quay anh em ạ đấy cột ờ, cột ờ, dui mèn đòn tay kèo rất thì có hết đấy anh em nhé cột tròn dưới chân thì giả đá như anh em nói giả đá màu à, xám ghi đó thì nó đúng cổ kính của nhà thờ cái này thì đơn giản anh em anh em làm ai làm được thì cái này thì cần mấy cái chổi quét không những pha màu là được rồi em quét một chút nữa em xin nghỉ nha em tiến bia cái một chút nữa, chỉnh lại một chút nữa là được chúng ta kết thúc video ở đây cái này thì gọi mình bệt màu lên chứ không tạo vân được cái gì nhé vì nó không tít cái tường này không tít toàn bộ đây như này không tít cái gì à? không bảo tít không có độ bóng không có độ mặt tạo để chúng ta chịu là màu gỗ thôi đang làm cơ bản này anh chị nhé Đó, như quý anh chị thấy thì toàn bộ đây không tít không bả tít thì em không thể làm được à, sao cho nhẵn chăn chu được nhé nó như tường đây này hai bên này nó như nhau toàn cát này. trên mái đây thấy cụ trụ đây này quý anh chị này nó hơi ngược ánh sáng một chút à Đó, em quay lên trên thì quý anh chị nhìn thấy cái là giả rồi cuối video em tiến bia cũng xin phép dừng ở đây nhé quy trình chỉnh sửa em đã kết thúc ở đây rất mong quý chị xem cái bổ ích thì nhớ tặng em một like và anh chị em nào chưa bấm nút đăng ký kênh hay bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em tiến bia có video mới nha em xin chào lại quý chị video sau